trường chuyên nghiệp đó là trường nghệ thuật sân khấu 2 bây giờ là trường sân khấu điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh yeah. Dạ. thì cái bộ môn cải lương đã không còn tuyển sinh nữa ừ, không tuyển sinh nữa hả à, theo chị thì chị nghĩ vấn đề này như thế nào trời quá buồn luôn á hắn quá buồn luôn tại vì á tớ nghĩ là trường nghệ thuật sân khấu là một cái trường để mà đào tạo và giữ gìn bây giờ không có tuyển sinh vô nữa thì trời sao giữ được cho chị một cái nghề khác chị sẽ giàu hơn chị sẽ ờ, có quyền lực hơn chị có làm không không tài tử là cái gốc cái nôi của ông bà mình để lại cho mình Dạ. mình không hiểu từ khi nào mà hai cái tiếng cải lương đó nó được gắn vô trong một số hoàn cảnh thí dụ trời ơi sao có thằng đó cái con đó sao nó mặc đồ sao mà sến quá giống cải lương quá <laughs> dạ dạ đó, mình nghe mình cũng thấy hơi chạnh lòng hơi chạnh lòng chứ thiệt chứ chị cảm giác như thế nào khi chị nhìn thấy một cái lớp đàn em cháu của chị trình diễn à, không phải là sóng phát thanh mà trực tiếp trên truyền hình với cái kiểu ca làng hơi không chân phương sửa miệng nhiều bắt chước người khác nhiều theo chị thì đó là cái gì mình thấy là cái đó cũng là cái hay cái thiên tư của nó nhưng mà mình thấy mình thương nó cũng cái là nó không nghĩ là phải đi sâu vào nghệ thuật giàu cái cái gốc của ông bà mình để lại thì nó tốt hơn mình có cái gốc rồi thì gặp bài mới mình vẫn ca được nha cái ở bên tài tử này không phải là không phải là mình nhìn vô bản nhạc mình ca không được đâu ca được đó nhưng mà mình phải phải nắm vững cái lòng bạn gặp cái bài mới mình vẫn ca được bây giờ thì chú trọng ngoại hình nhiều hơn dạ dạ à, chị có nghĩ là đến một lúc nào đó nữa thì đơn ca tài tử cải lương nó sẽ lui vào một góc mọi người chỉ nghe nó khi có dịp đến một cái bảo tàng nào đó chị nghĩ sao về điều này thắng nghĩ là nếu còn có những cái cái cái em mà nó còn có cái đam mê mình nó còn biết nghiên cứu để giữ gìn cái gốc của uh, âm nhạc cổ truyền của mình của ông cha để lại thì thắng nghĩ nó cũng không mất đâu nhưng mà có cái là cộng cái là nhà nước vẫn cũng phải nghiên cứu thế nào đó để đưa vào trường trước đi để cho các em học từ nhỏ tới cái, cái lớp lớn em không biết là ở trong phổ thông thì người ta có dạy cho mình nghe cải lương và biết cải lương hay không nhưng trường chuyên nghiệp đó là trường nghệ thuật sân khấu 2 bây giờ là trường sân khấu điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh yeah. Dạ. thì cái bộ môn cải lương đã không còn tuyển sinh nữa trường không tuyển sinh nữa hả à, theo chị thì chị nghĩ vấn đề này như thế nào trời ơi, quá buồn luôn á hắn quá buồn luôn tại vì á hắn nghĩ là trường nghệ thuật sân khấu là một cái trường để mà đào tạo và giữ gìn bây giờ không có tuyển sinh vô nữa thì trời ơi, sao giữ được mà theo em biết thì bên đó vẫn còn cái khoa cải lương vẫn còn người làm trưởng khoa nhưng mà không có tuyển vô nữa trời à, những người giống như chị giống như em mình thổn thức với cái làn điệu cải lương của quê hương à. mình rất thích nhưng phải xác nhận một điều là gì nó có những cái thì nó đẩy cải lương tới mai một như nãy em có nói chị yeah. Dạ. là à, ca không có hơi chân phương bắt chước nhiều tập trung vô ngoại hình rồi thêm cái nữa à, ca một hai bài xuất hiện một hai lần trên sóng tạo được sự chú ý rồi họ tự nghĩ họ là nghệ sĩ Đúng. rồi họ làm những cái điều có, cái nó có. nó không có đẹp Đúng. không có biết gìn giữ cho nên chính những cái đó là một trong những cái nguyên nhân làm cho cái cải lương của mình nó bị mai một yeah. Dạ. Yeah. Dạ. À, bây giờ thì à, em sẽ mời chị là một khán giả thì nghe lại cái bài này xem coi ai là người ca và trong một cái hoàn cảnh thời điểm mà đất nước mình mới thống nhất yeah. Dạ. có một hai năm thôi thì liệu cái bài hát này nó có gợi cho chị nhớ một cái kỷ niệm nào đó trong cái thời điểm mà chị là một trong những người đóng góp một cách thầm lặng yeah. Dạ. nhưng mà rất là nhiều công trạng trên cái mặt trận văn hóa thời bây giờ dạ xin mời chị dạ yeah. Bahia. thấy để em có được một bài hát này là một món quà yeah. Dạ. khi mà chị em ngồi trao đổi trò chuyện với nhau yeah. Dạ. thì em cũng phải liên hệ tới chị Yến ở đài tiếng nói nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thật sự mà nói là rất cảm ơn chị Yến chị đã tạo điều kiện à, cho chị Thắng và em nghe lại một cái bài hát mà thật sự em nhìn thấy chị rất là xúc động à, thời điểm mà chị thu bài hát này em nghĩ là chắc thập niên 80 phải không chị thân cũng không nhớ nổi nhưng mà từ 75 tới 80 là thu rất là nhiều mà giờ không nhớ năm nào hết em thì em nhớ khoảng thời điểm đó em được nghe trên sóng phát thanh dạ. à, những buổi trưa mà nằm trên võng rồi à, lắc lư mình nghe trên bầu trời có tiếng máy bay nó bay ấy chị dạ nó ù ù ù ù ù nhưng thật sự đó là âm thanh của buổi trưa nó vắng lặng mà mình nghe rất rõ cái tiếng trong chóng nó quay luôn dạ. tiếng máy bay bay dạ cảm ơn và trước khi em chia tay và nói lời tạm biệt chương trình thì xin chị cao thị thắng cho em một ý kiến là suy nghĩ của chị về tương lai về cải lương về đền ca tài tử dạ. ngắn gọn và ước mơ của chị ở phía trước là gì và chỉ muốn gửi gắm điều gì đối với thế hệ trẻ khi nhìn cái văn hóa dân tộc yeah. Dạ. cụ thể là đền ca tài tử của chúng ta một cái loại hình mà được UNESCO công nhận là loại hình phi vật thể yeah. Dạ. phải được gìn giữ trên thế giới xin yeah. Dạ. mời chị cái ước mơ của thắng cái này là phải nói là từ lâu lắm rồi yeah. trước giải phóng và sau giải phóng yeah. ước mơ của thắng là sau khi mình nhận thấy được cái âm nhạc cổ truyền của mình nó hay không thể tưởng tượng nhưng mà tại nhiều người, ta chưa có nhìn thấy được hắn muốn gửi gắm các em các cháu là phải nhìn thấy cái cái âm nhạc cổ truyền của mình rất là đáng trân trọng tại ông bà mình đã nghiên cứu và đã khổ công lắm mới có được một cái cái nền uh, cổ nhạc như vậy mà chúng ta phải gìn giữ cái lòng bạn đó đừng có chạy theo thị hiếu quá chạy theo thị hiếu rồi nhiều khi là mất cái gốc của của ông bà mình thì rất là uổng cái gì nó cũng phải có cái nghiên cứu và sáng tạo nhưng mà sáng tạo để giữ gìn chứ không phải sáng tạo để cho cái âm nhạc của mình ngày càng mất gốc đi nếu bây giờ cho chị trẻ lại 20 tuổi 30 tuổi thì chị vẫn đi hát đờn ca tài tử phải không chị Thắng đúng dạ yeah cho chị một cái nghề khác chị sẽ giàu hơn chị sẽ ờ, có quyền lực hơn chị có làm không không <laughs> thắng dám khẳng định như vậy dù thế nào đi nữa thắng cũng không có bỏ cái âm nhạc này được nhất là tài tử tài tử là cái gốc cái nôi của ông bà mình để lại cho mình yeah. Dạ. mình không hiểu từ khi nào mà hai cái tiếng cải lương đó nó được gắn vô trong một số hoàn cảnh thí dụ trời ơi sao có thằng đó con đó sao nó mặc đồ sao mà sến quá giống cải lương quá <laughs> dạ dạ đó mình nghe mình cũng thấy hơi chạnh lòng hơi chạnh lòng á chứ thiệt chứ hoặc là nói là trời ơi à, cái gì à, mày mày quê mùa thay thì nó quê mùa mày không tân thời thì nói là mày là hay lúa <laughs> lúa dạ. ủa lúa thì nó như thế nào nó có cả một cái quá trình lịch sử mà ừ, cái người con người là phải mang mà những người đang nói cái câu đó cũng là ăn yeah. Dạ. lúa đó ăn lúa ăn gạo yeah. Dạ. cho nên nó có những cái sự trái ngược yeah. Dạ. mà theo cá nhân em nghĩ gì là từ những cái câu chuyện phím thôi từ những câu chuyện phím yeah. nó trở thành một cái gì đó lập thành và nó đi theo một cái chiều hướng là cái xấu nó lan ra nhanh lắm cái ừ. tốt nó lan chậm hơn cái xấu yeah. Dạ. chính những cái mà người ta thấy nó cười vui người ta bỏ qua yeah. Dạ. nhưng đôi lúc những cái cười đó là những cái mà nó làm cho người ta đau đớn yeah. Dạ. làm người ta bị tổn thương đúng đó em thì em suy nghĩ trong cái hoàn cảnh như vậy yeah. em chẳng biết cái góc gác nó đâu. nhưng mà em nghĩ nguyên nhân nó là như vậy cho nên khi mà mình đùa mình giỡn thì mình cũng phải coi lại đúng phải coi lại mình nói chuyện mình phải coi trước coi sau mình nói cái đó nó sẽ ảnh hưởng cái gì thành ra thắng thắng nói là thắng ít ít học thiệt nhưng mà thắng đi tới đâu cũng học những cái hay của các cô các chú và thậm chí những mấy em cũng vậy người ta nói nhỏ nhưng mà nó có những cái hành động những lời nói rất là hay thắng phải học nó chứ trong nghệ thuật mình làm được cái gì đó hoặc anh em à, thấy mình làm được người ta người ta thích người ta thương tưởng thấy vui à kệ nào giờ mình sống khó khăn cũng quen rồi nên thắng nghĩ thôi đi nó còn bao nhiêu năm nữa mình mình sẽ mất thì mình đừng có làm cái gì sai phạm hết hắn nói vậy từ nhỏ tới giờ và sau khi gặp ổng tới bây giờ phải nói thắng chưa có làm cái gì sai phạm ở trong cái văn nghệ thì thắng nói bị thắng yêu mà yêu cái âm nhạc này cái cái bộ môn này quá đi thắng nguyện không làm cái gì sai phạm để người ta nói hết trơn hắn nói như vậy hiểu cái tâm sự của chị và cái nỗi niềm của chị bây giờ thay mặt những người thực hiện chương trình thì em à, có lời gửi lời thăm sức khỏe đến à, ông xã chị dạ, và các dạ. cháu à, à, thưa quý vị à, tài tử cải lương không đơn giản là một cái loại hình giải trí nó là mang hồn cốt văn hóa của người việt liệu tuổi trẻ bây giờ có gìn giữ được hay không hay là tiếp tục tiếp cận với những nền văn hóa khác âm nhạc khác bởi vì trong cuộc sống chúng ta có rất nhiều món ăn tinh thần youtube tv à, nhạc ngoại nhạc nội vân vân vân vân chúng ta tha hồ lựa chọn miếng ăn như thế nào hay còn gọi là thưởng thức như thế nào dạ. và giá trị của nó nằm ở đâu đôi lúc giải trí không đơn thuần là để chúng ta xả stress mà giải trí đôi lúc chúng ta còn phải học yeah. Dạ. học trên nền tảng văn hóa việt học để gìn giữ cảm ơn chị cao thị thắng yeah. Dạ. đã cùng với trung dân có dạ. một cái buổi trò chuyện uh, <laughs> tâm sự về nghề yeah. và hy vọng rằng cái thời gian mà phát sóng cái buổi trò chuyện này quý vị khán giả sẽ hiểu thêm về à, một cái người mà trung dân có thể gọi là dân ca cao thị thắng người đã cống hiến người đã mang lại cho cái chương trình à, ca nhạc cải lương trên sóng phát thanh nó hấp dẫn nó thu hút và giá trị đó thì đến bây giờ những người như trung dân và ừ. rất nhiều người cũng chưa quên một lần nữa xin kính chào quý vị khán giả và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau